là dưới và xỉu thì anh em thấy trong cái trận đó đây mình phải vô tới trong video mình cho anh em xem thì anh em mới tin là ngày hôm qua mình đã cho những anh em những cái mã kèo nào thì ngày hôm qua mình có cho anh em là ba cái mã kèo để anh em đầu tư nè đó anh em thấy trên màn hình là anh em là ba cái mã kèo là thằng Timo được chấp 3,25 nè và xỉu 4.5 và xỉu hiệp 1 2 đó anh em ngày hôm qua anh em đã húp được ba cái mã kèo này trên cái video của mình luôn trong khi đó cái trận ngày hôm nay thì à, nó mới đá xong với cái tỷ số là 3-0 đó anh em thấy mình nhận định cho anh em mình nói cái thằng Indonesia là nó đang đầu bảng cản rồi anh em nó đang đầu bảng cản thì nó không cần phải ăn được nhiều bàn thắng nó chỉ cần ăn ít bàn thắng thôi đó thì cái tỷ lệ của nó vẫn vào vòng trong bình thường mà anh em nó cũng phải dưỡng sức trận sau để cho nó gặp những cái đội bóng ờ, khác giống như trận sau nó còn phải gặp campuchia rồi các kiểu nữa thì đó thì còn rất là nhiều trận giống như trận Atalanta và Juve thì mình nhận định cho anh em thì hai cái trận này nó đang đá nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ vào nhận định thêm cho anh em cái trận ngày mai nữa để anh em có thêm nhiều mã kèo anh em đầu tư hơn nữa nha đây thì mình sẽ nhận định cho anh em trận Lào và Thái Lan diễn ra vào lúc 16 giờ 16 giờ chiều mai nha anh em. Đây, thì anh em thấy trên màn hình của anh em là cái vị trí xếp hạng trên à, vị trí trên bảng xếp hạng á là thằng Thái Lan đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng. Đó, anh em thấy Thái Lan đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với à, uh, 6 điểm sau hai vòng đấu. Trong khi đó, trong khi đó nè anh em, thằng Lào đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng với một điểm sau 3 vòng đấu. Thì hiện tại á thì hiện tại anh em thấy thằng Thái Lan nó đang cần đang cần hiệu số để có thể đứng được cái vị trí đầu bảng thì tại sao thằng Thái Lan cần đứng được cái vị trí đầu bảng anh em thì anh em nên biết là Thái Lan nếu mà đứng được vị trí đầu bảng thì nó sẽ gặp cái đội nhì bảng bên bảng A thì đội nhì bảng chắc chắn sẽ là thằng Campuchia thì còn cái đội đầu bảng bên kia là Indo thì nếu mà thằng Thái Lan nó muốn vô địch cái mùa giải này nó né được cái đội bóng lớn nào tốt thì được là hay nha anh em thì giống như Thái Lan giữ vị trí đầu bảng bên đây nó sẽ gặp cái đội bóng nhì bảng bên kia thì nhì bảng bên kia sẽ là Campuchia thì Indo là chắc ăn là đứng đầu bảng bên kia cản rồi đó bởi vậy đang tranh cái vị trí đầu bảng với thằng Việt Nam bởi vậy rất là khó cho Thái Lan đó anh em thấy Thái Lan trong khi trận này gặp thằng Lào thì quá là dễ cho Thái Lan rồi Thái Lan sẽ thắng với một cái cách biệt rất là nhiều bàn để Thái Lan có thể có một cái hiệu số tốt nha nè đó thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất cho anh em xem thì anh em thấy cái thành tích á, trong thành tích trong bên phía đội Lào trước nha anh em thì trong 10 trận gần nhất Lào chỉ thắng được đúng hai trận trước Brunei thôi thì anh em thấy Lào chỉ thắng được trước hai trận trước Brunei đó trong khi đó vừa hòa thằng Singapore với cái tỷ số là không đều nè đó còn anh em thấy bên phía Thái Lan thì trong 10 trận gần nhất á, thì Thái Lan đã thắng hết 6 7 trận rồi nha anh em hòa Việt Nam một trận và để thua trước thằng Indo một trận nè đó thua trước Indo thì bởi vậy tại sao mình phiên anh em nên nằm trận này mạnh tay vào Thái Lan thì anh em cũng biết á, thằng Thái Lan nó né thằng Indo bên vị trí đầu bảng bên kia ra đó thì tại sao uh, anh em không đầu tư mạnh tay vào Thái Lan trong trận này mà Thái Lan muốn đứng được vị trí đầu bảng á, là Thái Lan phải cần có hiệu số đó hiệu số phải thắng được cách biệt nhiều bàn hiện tại hiệu số của thằng Thái Lan chỉ mới có 4 bàn thôi đây anh em thấy hiệu số 4 bàn nha và hiệu số của Việt Nam cũng 4 bàn trong khi trận này Việt Nam gặp Malai thì Việt Nam cũng có thể có thể thắng thằng Malai với tỷ số là 1-0 hoặc 2-0 cũng tối thiểu nhưng mà thằng Thái Lan phải bắt buộc phải thắng thằng Lào với cái tỷ số là 4-0 đến 5-0 trong cái trận này thì Thái Lan mới giữ chắc được cái vị trí đầu bảng xếp hạng đó thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử thì lịch sử trước đó năm 2019 thì thằng Thái Lan có thắng thằng Lào với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy năm đó cho anh em xem thì mình sẽ tiến vào cái trận đấu năm đó cho anh em xem luôn thì anh em thấy trong phút 90 anh em thấy thằng Thái Lan tới phút 90 mới có bàn thắng 1-0 và phút 90 cộng 5 mới có bàn thắng thứ hai. Đó, trong khi đó trong 90 phút không có bàn thắng mà tới phút bù giờ cuối hiệp mới có bàn thắng. Nhưng nhưng bây giờ Thái Lan đang có một cái kinh nghiệm tại, tại năm đó cái bảng đấu của Thái Lan á, anh em thấy 6 đội trong cái bảng đấu gồm có Việt Nam, Indo, Thái Lan, Singapore, Lào, thằng Brunei. Đó trong khi đó Thái Lan đứng được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thôi. Đó anh em thấy chưa? Đó, thì bởi vậy cái trận này thằng Thái Lan nó không muốn lặp lại cái, cái ký ức năm xưa nữa thì Thái Lan nó phải quyết định quyết định thắng mạnh trong cái trận đấu này để có thể đi tiếp vào vòng trong. Đó thì anh em thấy trong cái trận đó tỷ số là 2-0 thì mình sẽ đi vào cái mã tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em luôn đây thì anh em thấy kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á là hiện tại là thằng Thái Lan đang chấp với cái mã kèo là 2.5 và tài xỉu 3.5 đó thì anh em thấy trong cái trận này anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Thái Lan chấp 2.5 được thì giống như mình đã nói với anh em Thái Lan đang cần hiệu số để đứng vị trí đầu bảng thì anh em cứ vào cái mã kèo là Thái Lan chấp 2.5 nè Tài xỉu 3.5 thì anh em vào thêm cái mã tài trong cái trận này mình dự đoán sẽ là 4-0 đến 5-0 dành cho Thái Lan trong cái trận đấu này. Đó anh em nên đầu tư một cách hiệu quả nhất. Đó. Thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo trong trận này cho anh em luôn. Đây, thì mình mới chỉ chốt cho anh em hai cái mã kèo để anh em tham khảo và anh em đầu tư trong cái trận đấu này thôi còn tới cái lúc có đội hình chính thức mình sẽ chốt cho anh em thêm cái kèo hiệp 1 và cái kèo gốc trong trận đấu này đó thì anh em thấy mình có chốt cho anh em là cái mã kèo nằm thằng Thái Lan nằm thằng Thái Lan chấp 2.5 từ đầu trận và nằm tài 3.5 trong trận đấu này thì anh em có thể lót cái mã tỷ số 20 20 đó giống như anh em sợ nếu mà không được ba bàn thắng thì anh em có thể lót cái mã tỷ số 20 hoặc là à, 1-0 dành cho Thái Lan đó thì anh em đầu tư anh em chia kèo ra anh em đánh như vậy thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo và anh em hòa nó sẽ cao hơn còn anh em ít có đường thua